Thưa quý vị và các bạn, trong hôm qua một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng. Dự báo trong hai ngày tới khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình sẽ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh thành còn lại trong khoảng 33 đến 34 độ. Sau đó dự báo từ đêm 24 ngày 25 tháng 3, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta, gây ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng Cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Cùng với đó, nhiệt độ sẽ giảm sâu, trời chuyển mát. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 3, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm kèm theo mưa và mưa rào rải rác. Với miền Trung dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ hôm nay nắng nóng không chỉ xuất hiện ở các huyện vùng núi mà sẽ lan rộng hơn xuống cả huyện ven biển, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, Dự báo mức nhiệt trưa chiều trên các khu vực sẽ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây nhiệt độ sẽ lên tới 38 độ, thậm chí cao hơn. Dự báo đợt nóng này tại miền Trung cũng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 3. Sau đó, trong những ngày cuối tuần, khi không khí lạnh tràn xuống, mưa rào và rông sẽ xuất hiện trở lại. Trong cơn rông cần đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ theo đó sẽ có xu hướng giảm. Tại các tỉnh thành phía Nam hôm nay trời cũng có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ.